hai mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì hôm nay là hôm nay là Chủ nhật thì cũng hơn một tuần là một tuần một ngày Bà nội Peter ở ờ, bệnh viện đó mọi người Thì hôm nay mình ờ, bà nội Peter cũng ờ, khỏe hơn rồi tươi tắn hơn á Rồi cũng chắc vài ngày nữa là bà nội Peter cũng về nhà thôi Thì hôm nay mình có mua vài vài bông hoa nè Để về mình cắm, mình cắm ở trong giỏ để mang tới tặng cho bà giống như là để cho bà có cái gì đó nó vui hơn nó nó nó nó, nó đẹp đẽ hơn đó mọi người tinh thần nó phấn khởi hơn á thì à, mình có mua ít hoa về mình cắm để à, tặng cho bà nha thì à, mình làm video để chia sẻ lại cho mọi người đó có cái ban công chiêu chiêu nè cái mình à, cắm hoa cho nó đẹp đó mọi người rồi mình cắm lại lá dừa ở phía sau mình nè đó với lá dương xị mình trồng nè đó. cả nhà lá vườn thôi chỉ có hoa là mua nè hoa này cũng mua này mình cắm hôm nay mình cắm đơn giản thôi à, mọi người ơi, vậy thì bây giờ mình đã bắt đầu cắm hoa luôn nhá thì à, có thể là mình vừa cắm hoa vừa kể chuyện cho mọi người nghe mình thì cũng không phải là dân chuyên cắm hoa gì đâu chỉ là à, mình thích cắm hoa thì mình cắm thôi mình sẽ lấy tờ giấy báo này để đựng à, để đựng rác các mọi người đó có cắm xấu thì mọi người cũng đừng có che mình nha đó mình sẽ chọn mấy cái bông to để ở giữa mình mua cũng hơi nhiều bông nở rồi á hai này là mình mua 5 ngàn một bông nha mọi người hai này là mình mua 5 ngàn bông nè mình thì ờ, ờ, không có phải nấu đồ ăn mang lên cho bà bà nội Peter bà nội Peter ăn đồ ăn cũng đơn giản á nên mình không có phải uh, mua đồ ăn ớ à, uh, không phải nấu đồ ăn cho bà đó, mình sẽ ngắt mấy cái cái này ra này để cho bông nhìn nó nó không có bị héo á cái loại bông nhìn nó tươi hơn nếu mọi người muốn nó nở to hơn á thì mọi người lấy tay ừ, tẻ tẻ nó ra như vậy nè tách ra đó. thì mình biết cái gì thì mình à, chia sẻ mọi người thôi chứ mình cũng không phải là dân chuyên đó mọi người mình đi à, cắm hoa xong rồi mình à, mình học được á thì mình chỉ lại cho mọi người thì mọi người có thể cắm tại nhà cắm bông tại nhà nó rẻ hơn ví dụ mình mua 10 bông này là 50 ngàn với một bó cúc này á, là 15 ngàn thì tổng cộng mình sẽ có 65 ngàn thôi lá dừa với lại lá ly dương xị thì mình lấy tại nhà nha mình sử dụng uh, tại nhà thì nó cũng sẽ rẻ hơn đó Để cho nó tròn tròn chút xong rồi nè thì tùy theo mọi người thích thích như thế nào thì mọi người làm như đó thôi cũng không nhất thiết phải à, quá hoàn hảo cả một bông ở giữa để làm trụ nha thì nhân tiện đây mình à, cũng tâm sự với mọi người là chuyện là nàng dâu với lại à, mẹ chồng thì à, mọi người mình có làm một video trước là uh, chuyện uh, nhà mình có áp lực này kia đó thì uh, uh, mình có làm một cái video là uh, căng thẳng rồi áp lực đồ đó mọi người thì ờ, thì uh, <laughs> vừa cắm hoa vừa nói chuyện khó quá mọi người ơi không có tập trung được thì đó thì là do uh, thì uh, giờ thì mọi áp lực mọi khó khăn nó cũng qua đi rồi mọi người tại vì uh, mẹ chồng mình uh, <laughs> <laughs> Hello, Peter. Daddy, you can see the, the background I'm, um, I'm um, uh, uh, organized for đẹp không? <laughs> Romantic home. <laughs> chồng mình à, đang trong Peter cho mình um, cắm hoa mọi người à, mọi người có thể thấy hoa mình đang cắm như thế nào mình cũng không phải dân chuyên cắm hoa mọi người mình cắm theo sở thích thôi nên nó cũng không không à, không có đẹp lắm đâu đó à mình kể tới đâu rồi ta đó thì uh, áp lực rồi uh, trời ơi kể cái hồi quên luôn đó trời thì mình muốn kể với mọi người là uh, chồng mình cũng bị áp lực nè rồi mình cũng bị áp lực nè rồi mẹ chồng mình cũng áp lực luôn là bởi vì uh, chưa có hiểu nhau á mọi người xong rồi tự gây áp lực cho nhau thôi còn bây giờ thì sau khi mà chồng mình nói chuyện với lại mẹ chồng mình rồi uh, mình cũng nói chuyện với chồng mình nó ra những cái khó khăn á những cái suy nghĩ á thì bây giờ cả ba người đều hiểu nhau hết rồi mẹ chồng mình cũng xin lỗi mình vì uh, uh, đã không có có lo được uh, ý là trong cái thời gian mà mẹ chồng mình ở đây nè mẹ mình bị uh, mẹ chồng mình bị đau chân đó mọi người xong rồi uh, không có nói ra cứ giữ trong lòng á chịu chịu đau một mình á nên là mình với chồng mình không có biết không có hiểu là à bà đang bị đau chân bà đang có cái khó khăn đó nên là hả à, ờ. rồi mình cắm không có được đẹp gì hết trơn á cắm cho nó lên đây đi <clears throat> Sao quên mất tiêu rồi. Sau rồi, đó sau khi nói chuyện với nhau Mẹ chồng mình cũng uh, gửi lời uh, xin lỗi tới mình Khi mà chồng mình và mẹ chồng mình nói chuyện với nhau mọi người nó cũng uh, nhiều á hai, hai mẹ con nói chuyện với nhau xong rồi vợ chồng mình mới nói với mình là cho mẹ chồng mình gửi lời xin lỗi vì đã gây áp lực lên không phải gây áp lực mà kiểu không có giúp mình được nhiều mọi người trong thời gian đó mình phải chăm sóc Peter xong rồi chăm sóc thêm mẹ chồng mình nữa nên là bà cũng ờ, cảm thấy có lỗi rồi nói là à, ừ, tại vì bà bị đau quá bị đau chân đó mọi người nên bà không có có giúp mình được nhiều rồi à, bà không có nói ra nên là tụi mình không có hiểu anh bà có kêu là cho bà gửi lời xin lỗi và kêu là à, bà bà bà bà nội bà, bà mẹ chồng mình á thì à, có kêu là à, à, hồi xưa mẹ chồng mình ở, ở phải nuôi chồng mình lúc mà chồng mình còn nhỏ á, rồi ừ, phải chăm sóc mẹ ruột á mẹ dạ, ruột cũng già nên mẹ chồng hiểu là uh, vừa nuôi con nhỏ mà vừa có có có phải chăm sóc mẹ già nữa nên mẹ chồng mình hiểu là mẹ chồng mình không có muốn gây áp lực lên cho mình không có muốn tạo áp lực cho mình nên uh, mẹ chồng mình có kêu là uh, sau khi khỏi bệnh bây giờ bà khỏe hơn rồi bà có thể uh, di chuyển tốt hơn rồi nên bà kêu bà sẽ giúp mình chăm sóc Peter um, tại vì lúc mà mình biết là bà bà bị bệnh như vậy rồi bà đau như vậy ấy, nên mình cũng không có có có đòi hỏi bà nhiều uh, là phải chăm phải giúp mình chăm sóc Peter hay như thế nào thì mình ờ, không có đòi hỏi mọi người nên là mình cũng hiểu cho bà và thông cảm cho bà mọi người và thấy mẹ chồng mình xin lỗi mình gửi lời xin lỗi mình nên là mình cũng thấy thấy thương bà tại vì tụi mình hy vọng quá nhiều về bà là phải là chăm sóc Peter cho mình đi làm hay này kia các nọ mà trong khi đó bà không có bà bị đau lưng rồi không có chăm sóc được á nên không sao bây giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi mọi, à, mọi thứ nó đều à, tốt đẹp hơn rồi mọi người ơi mình cảm không có đẹp lắm nên mọi người đừng có chê mình nha 10 bông 10 bông là 50 ngàn <laughs> ừ. Xấu quá chưa xong Chưa xong nha mọi người Đã đạp vậy đi được cái mẹ chồng mình cũng cũng hiểu mọi người cũng hiểu chuyện trong cũng hiểu nên là mình không có bị uh, bây giờ mình không có còn nặng quá vấn đề mẹ chồng nàng dâu rồi uh, mình lo lắng là mẹ chồng không hài lòng hay sao sao đó mình không còn lo lắng nhiều về cái đó nữa mọi người ơi thì đây đây là cái giỏ hoa của mình mình đã cắm mình đã cắm được ờ, bông hồng chính và những cái bông ờ, hồng ờ, ơ những cái bông cúc trắng xung quanh để để dặm cho cái cái giỏ hoa của mình rồi nè thì nhìn cũng ok đúng không mọi người đây thì mình đã cắm xương xương là sơ sơ là như vậy nha và bây giờ mình sẽ cắm dương sỉ và lá dừa vô để làm cái bìa bên ngoài bây giờ mình sẽ cắt một ít lá ở đây để cắm cho cho cho có đệm thêm cái giỏ hoa mình ở dưới nha mọi người thì đây mình có một ít uh, lá trúc đốm thì mình sẽ cắm ở dưới này ở dưới để cho nó nó xinh hơn đó mọi người điểm nhánh thôi mình cũng không có nhiều trúc đốm lắm ở đằng sau này mình sẽ bỏ mấy cái lá để mình cắm lá dừa trước đã mình phải cắm nhanh lắm mọi người ơi lá dừa thì mình sẽ cắt cắt cắt cắt cái này đi để cho nó nó gọn á chồng mình đang chờ mình đó phải cắm nhanh để đi ờ, để đi ờ, nhà ờ, đi bệnh viện á nhưng mẹ chồng mình chờ cái này chờ ngắn lên nữa đi nhà mình có gì thì mình xài đấy thôi mọi người rồi mình tự sáng tạo ra thôi chứ mình cũng không có giỏi giang lắm đâu mọi người có gì góp ý cho mình thì bình luận ở dưới cho mình với nha à sắp tới mà mọi người muốn mẹ mẹ chồng mình thử món gì á thì mọi người bình luận ở dưới cho mình với nha mình tính làm trái tim nhưng mà thôi làm cái này như, như này là được rồi cái này nhỏ xuống xíu nữa cho nó đều với bên kia test mình sẽ quay cái thành quả cho mọi người coi nha mình nó hơi mắc cười mình không có cái lá cong như đó đó mọi người ơi thôi đại đại khái thôi Rồi dạ không có được bơ ờ, perfect cho lắm mọi người ha thì đó như đó thôi đó, tiếp tới cái này nha à, cái này thì ờ, cắm cho cái gì bây giờ ta chắc cũng không cần đâu cắm đằng sau nha cắm đằng sau để che bớt mấy cái vậy thì mình cũng không cần dân sĩ đâu cận dân sĩ đó mọi người ơi làm sao cho cái à, này thì mình dùng mấy cái à, cành hồng nè cắm vô thôi để cho nó bớt bị trống đó. bây giờ mình à, mình quay à, cái cái cái cái chậu bông của mình cho mọi người coi nha đó nó cũng không có bơ phạt lắm nó không có hoàn hảo lắm nhưng mà cũng ok đúng không mọi người 65 <laughs> ngàn cho cái chậu bông này là cũng ok rồi ha Mọi người ơi, bây giờ mình đã tới bệnh viện để thăm à, bà nội của Peter rồi nè Đây, đây mình đã uh, đưa hoa cho bà à, chồng mình thì đang làm việc Peter thì đang chơi đang phá đó, bà thì đang nghỉ ngơi ngoài mọi người đây có hoa mình đã đặt lên đây rất là vừa vừa vừa vặn và xinh đẹp luôn bà nội Peter khoái lắm tại bà nội Peter cũng thích hoa mọi người thì à, à, lúc mà cắm hoa á mình à, có kể chuyện cho mọi người nghe thì vừa cắm hoa vừa kể chuyện nó hơi bị à, phân tâm á mọi người nên là mình có nói gì à, mà mọi người không hiểu hay là mình nói tùm lum tùm la gì á thì mọi người có thể bình luận ở dưới để nói cho mình biết nha mà có thắc mắc gì hay là có câu hỏi gì á thì mọi người cứ bình luận ở dưới rồi mình rồi mình có thời gian thì mình sẽ trả lời mọi người nha rồi bó hoa có trời xinh xắn luôn tuy là nó không có được hoàn hảo lắm nhưng mà kiểu nó cũng kiểu hoa mà mọi người kiểu gì cũng đẹp đó thì um, mọi người à, có yêu quý gia đình mình thì cho mình xin một đăng ký nha và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với lại gia đình mình à, trong thời gian qua à, cảm ơn mọi người rất nhiều nha